từ từ đó nha từ thôi từ từ thôi bước từ từ từ từ bám từ từ từ từ từ từ từ từ thôi từ từ thôi nha đừng đừng bên kia đừng đừng bước từ từ nha mình mình đang ngược ngược này nhé có kia trên kia nó có suối qua không được à đi về nhà hay là mua đồ hay là đi về nhà thôi